Chào các bạn đã đến với kênh Cô Lươn, hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video. À, xin chào các bạn đã đến với kênh Câu Lươn của mình nhé. Thì à, trong cái thời gian gần đây thì mình cũng nhận được khá là nhiều câu hỏi của nhiều bạn à, rất là ham mà rất là thích cái à, thú à, câu lươn. Câu hỏi là câu lươn thì câu bằng mồi gì? thì trong video này thì mình cũng chia sẻ với các bạn thực ra là lươn thì à, nó ăn à, các cái động vật các cái con vật à, chết có thể là run ốc cá ví dụ như châu chấu cào cào nhưng mà để mà để câu câu lươn ấy, thì các bạn nên sử dụng mồi là mồi run một số nơi thì gọi là chùn thì um, các bạn uh, cái cái mồi run này mồi chùn này thì rất là dễ kiếm Đấy, và cái thứ hai là cái cái run này thì um, các bạn nên chọn cái con run là run run run run hổ thì uh, một là cái cái run này thân nó rất là cứng không phải là thân mà cái thịt của nó rất là cứng thì khi mà các bạn à, câu thì nó đỡ bị nát cái thứ hai là cái màu của cái à, ờ, run hổ này nó nó nó nó nó ong ánh cho nên là khi mà xuống nước thì con con con lươn nó sẽ nhìn thấy và nó lên nó ăn thứ ba là dù ờ, con uh, run hổ này có cái mùi mùi rất là tanh cho nên là nó sẽ gây uh, cuốn ờ, hút được ờ, con con con con lươn lên ăn chỉ chỉ ba ba cái lý do này thôi thì à, cũng đã đủ để các bạn hiểu được là à, dùng cái mồi như thế nào để mà để câu lươn à, nếu mà các bạn nào mà có cái kinh nghiệm về đặt ống có nghĩa là không phải đi câu mà đặt ống ấy, thì à, các bạn dùng mồi gì cũng được chỉ lưu ý là các bạn muốn ừ, bắt được nhiều ấy thì các bạn có thể là băm cái thịt nó ra xong rồi để cho nó khoảng tầm à, à, hôi hôi thì chắc là phải tầm à, một ngày băm thì các bạn à, trộn với đất xong rồi ủ xong rồi khi mà ừ, đặt ống thì các bạn cho cái, cái mồi đó vào cái ống xong rồi nhét cái ton vào Đấy, xong bắt đầu đặt ở các cái vùng nước um, ở đây thì mình không không không có cái cái à, ống lươn để giới thiệu cho các bạn mình chỉ có giới thiệu qua về cái mồi thôi thì à, trong cái khu vườn nhà mình ở đây thì à, mình cũng dành một ít vườn để mà chủ yếu là trồng trồng cây nhưng mà mục đích thứ hai là mình nuôi nuôi run để phục vụ những cái lần đi câu tại vì các bạn đã biết Hà Nội thì rất là khó mà có thể là kiếm được cả à, mồi mình mình có mấy cái chậu hoa đây mình ở dưới cái chậu hoa này thì đấy đây. dưới chậu hoa này mình có nuôi ít run run thì mình thường cứ hay à, bắt ở cánh đồng xong mình về đây mình bỏ đây có một con này đây là cái, cái, cái ấy để mình đào run đây đây là một con uh, run hổ Đấy. mình sẽ đây là một con uh, run hổ các bạn nhé bạn nào mà làm nghề à, nghề nông con nhà nông dân thì chắc là con này rất là dễ dễ nhận biết còn bạn nào mà mới lần đầu mà đi à, đi câu thì chắc là cũng cũng mới biết thôi ừ. đây thì mình chủ yếu mình trồng cây nhưng mà mình nuôi run run đây thì các cái như là than mùn thì mình hay vứt ra đây vỏ lạc thì trong ờ, video này thì mình cũng chia sẻ cái cái cái cái, cái câu hỏi giải đáp cái câu hỏi mà các bạn ờ, gửi đến cho kênh ờ, câu lươn cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chia sẻ video để theo dõi các cái video mà mình nói về cái thú vui câu lươn xin chào và hẹn gặp lại